mạng cao nê sĩ bị kẻ là người lạ nét thì nó sẽ mạng cao nê bị kẻ là đi nhập lạ chỉ là mạng cao nê bị kẻ là តម្រេจากละអង្គជីឡាត្រេជីតម្រេจากละក្រេជីតសេងតអាឡាតម្រេបាកអជីទេត மாம்பரம் நந்தி தாமதாய் சேந்தோம் தாபாலாய பிராணாயே கோலாஸ் பிரிம்ரே கோபோமின் ரிம்ரே ஸ்மட்னா கோலால ஏதி நபரரேஸ் cầu bỏ lỡ lại đô tờ hà đã ngoài cái nó hãy xin cầu nó kênh rộng đã vô cầu kênh ra mở cửa bỏ lỡ chắc nó is cơ tâm có bị prong tâm có bỏ lỡ chắc đi thong phơ lơ lệ nô dạ ngã bi bố cha thì sa dạ dạ pa ca la na hơ kre số dạy tớ thêm được bỏ tị say với nơi sẽ số dạy đôi cây cao bị lật mà có khắp giữa nó nè đang mơ biết đi sẽ mà có bao lo lại nó gặp rằng lo là cô rong mẹ mẹ nó nhà tâm con này ta tâm nhập lại rõ có ta mà có nơi sĩ rừng ra nhặt đâm có nô sẽ cầm bết nô đâm có nhặt sẽ cầm ít đất yo ya mà có rừng để yo ít đi xa yo ala ai hai ninh mẹ bỏ có giờ có lăng lẽ nó đã đã với có là mà đợt hàng mỹ nhau vơ xin nhà có lăng lẽ nó có bao vi và em bao nhầm vơ xin nhà có lăng lẽ đi đã đã coi có là mà đơn hàng ra có lơ sĩ to tông bó với tì tân đây nhãm vỡ gặp nên vị vị ở nơi những dành dạy bỏ khó là nhặt tí ghế tâm rồi dành dạy bỏ khó là bỏ dạy việc lại được bớt rồi mà bỏ khó tâm đồ bị ai chắc đỡ ý trầm lỡ quay ở đó tâm có bỏ trăm rơi ăn đi tôm con về lấy đêm rơi với đêm bên đêm rơi với là đừng để nó bỏ có đêm đây lại bị cặp chân rơi có đôi bị ai jeng je em pa con đi em ba ka pu jeng re do hang ke a la ten tang thi ro ge a Yeah. tăng mi ca đen cha ra chất nơ y pa ca la ha tên bài dơ dạy bờ ca kê giờ pran do khó su hầm pran có lời su tại mục vị đâm có su giờ pran vị mà giờ tôi nè rừng đi sẽ su tôi đưa coi rừng nâng nè có bị chắc y có chuyện chạy bỏ có lời rim tin mà có của miền tây đang ở tề rim lát mà của miền đang tây kết ở lát lặng lẽ cơ tâm ta lùa đây Krishna.